Miraculous Ladybug phần 4 tập 2 lấy thời gian và bối cảnh ở tập 1 nhưng giờ đây nhân vật chính không còn là Marinette nữa mà thay vào đó là Adrian Apres cũng được biết đến với thân phận thật của Cano. Mở đầu phim là cảnh Marinette đang nghiên cứu những gì mà thầy Phu để lại cho cô. Marinette cũng dần thấy nản nhưng Tiki đã khuyên cô cố gắng nghiên cứu Máy tính của Marinette hiện lên chương trình truyền hình về Adrian và như mọi khi, Marinette lại dán mắt và nhìn Frost của mình và quên đi mọi thứ. Chương trình này nói về cuộc sống của Adrian, Marinette vừa xem vừa ngưỡng mộ cuộc sống của cậu, nhưng Adrian thì ngược lại. Cậu thấy khá mệt mỏi, nên khi vừa kết thúc một ngày giả chân, cậu liền lập tức biến thành cát nho để bay nhảy tự do ngoài đường. Thực ra là để đi tuần tra toàn thành phố. Cano nhắn tin nhắn thoại cho Ladybug rồi đi đây đi đó trong lúc chờ đợi. Cuối cùng, khi kết thúc cuộc tuần tra không có Lady Ladybug, cậu bèn trở về Adrian Acres như bình thường. Clark khuyên Adrian rằng cậu nên ngừng tư tưởng về thứ mà cậu không bao giờ có được, cụ thể là Lady Ladybug. Thay vào đó, cậu sẽ thấy thế giới này có khá nhiều điều bất ngờ. Giờ Clark chỉ vào ảnh của Kagami. Khi đang ăn, Adrian nhận được điện thoại của cô quản gia Natalie nói rằng Kagami báo lịch học lớp kiến sẽ diễn ra sớm hơn một giờ. Khi đến nơi, Adrian mới biết rằng Kagami không báo sai lịch họp để họ có thể dành thời gian cho nhau. Ở phòng vẽ, khi Kagami chuẩn bị hôn Adrian thì chuông điện thoại thông báo rằng đã tới giờ học được kiếm. Adrian vội vã rời đi, để lại Kagami phía sau. Trong giờ học, khi hai người tiếp tục chuẩn bị hôn nhau thì Adrian thấy Lady Ladybug đang đi tuần. Thế là cậu giả vờ nói rằng cậu quên đồ ở trong tủ, sau đó vào đầy biến hình và đi tuần cùng Ladybug. Thế là cũng như Marinette ở tập trước, Adrian cũng bỏ lại Kagami một mình khá nhiều lần để thực hiện nhiệm vụ của mình. Một hôm, sau khi biểu diễn tại thuyền của Luca, Kagami cùng Adrian rời đi, lúc đó, Adrian đánh rơi chiếc bùa may mắn mà Marinette đã tặng cho cậu. Kagami thấy vậy liền nhặt nó lên, nhưng cô chưa vội trả Adrian. Khi đến gần bờ sông, Kagami chất vấn Adrian liệu cậu có thích cô không. Nhưng Adrian thấy Lady đang đánh nhau với Chus, nên cậu lại viện cớ là đánh rơi đồ trên thuyền rồi chạy đi biến hình, bỏ lại Kagami buồn bã đứng nhìn phía sau. Ở ngoài tòa thị chính, nơi tổ chức bữa tiệc của hoàng tử Ali, Kagami buồn bã ngồi ngoài chờ Adrian. Khi Adrian đến nơi, Kagami nói rằng cô đã nói dối rất nhiều chỉ để ở bên cậu, nhưng cậu lại nói dối chỉ để tránh xa cô. Cảm xúc tiêu cực đó khiến Shadow Mock hành động. Những lúc này, hắn chỉ thả một Akuma và nó bay vào chiếc của may mắn mà Kagami đang cầm trên tay. Kagami được Shadow Mock ban cho sức mạnh và trở thành Lai. Sau đó, cô tạo ra một khối cầu sáng khổng lồ. Ai từng nói dối thì khi đi qua khối cầu đó sẽ bị đóng băng. Adrian thấy vậy liền chạy đi biến hình thành Cardinal. Lúc này, Lai bắt đầu đưa khối cầu ra khỏi tòa thị chính. Khi Kano chuẩn bị sử dụng Cataplism thì Ladybug xuất hiện và ngăn lại. Cô dùng Lucky Charm và nó đã cho Ladybug một chiếc máy bay điều khiển từ xa. Ladybug chia sẻ kế hoạch của mình với Kano. Kano sẽ đánh lạc hướng Lai còn Ladybug thì sẽ điều khiển chiếc máy bay vào quả cầu. Vì chưa bao giờ nói dối nên máy bay có thể dễ dàng tiến vào trong và giúp cô biết rằng vật chứa Akuma là chiếc bùa may mắn. Khi điều khiển máy bay vào toàn thị chính, Ladybug nhìn thấy những thứ có thể giúp cô Con cá sấu phang của Jared Bánh kem trên bàn và chiếc điều khiển máy bay mà Ladybug đang cầm trên tay Cô điều khiển chiếc máy bay cầm chiếc bánh kem bay vào trong hố cầu Kéo theo phang chạy vào trong Cùng lúc đó, Kano quyết định nhảy vào trong hố cầu để giúp Ladybug có thêm thời gian Khi La chuẩn bị lấy Miraculous khỏi Kano thì cũng là lúc Sam tiến vào vòng loạn vỡ chiếc điều cuối cầu biến mất, Kagami trở về như ban đầu, nhưng cũng giống như Mika ở tập trước, cô không còn nhớ gì cả. Ladybot thanh tẩy Akuma và dùng Miraculous Ladybot để khôi phục lại Paris như ban đầu. Sau sự việc này, Kagami khá thất vọng về Adrian. Cô chia tay cậu và nói rằng cô sẽ quay lại khi nào cô sẵn sàng. Cuối phim là cảnh Ladybot và Cat Noi ngồi nói chuyện với nhau về việc mệt mỏi khi phải nói dối, nhưng họ cũng vui vì họ có thể tin tưởng nhau liệu họ có thể vượt qua những ngày tháng khó khăn, mệt mỏi hay không? Liệu họ sẽ kiên cường tiếp tục làm người hùng của Paris hay sẽ bỏ cuộc và sống một cuộc đời bình thường như bao người khác? Chúng ta hãy đón chờ tập tiếp theo nhé!